nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan, phản nàn về cơn gió, người lạc quan, chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế, điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ, không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi, cuộc đời như một dòng sông kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể sử dụng nó bạn có thể dùng nó nhưng bạn không thể giữ nó một khi bạn làm mất nó bạn sẽ không thể nào có lại được nó những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật cứ tưởng như thế là mãi mãi đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến